nếu việc gì cũng quá so đo, tính toán sẽ chỉ khiến con người mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Càng so bì, nội tâm càng đau khổ, càng nhiều phiền muộn, phúc khí xung quanh cũng sẽ biến mất. Người xưa có câu, trên đời không có việc gì khó, chỉ có kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái. Khi bạn gặp rắc rối, thường là do bản thân không thể vượt qua được chính mình lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Hãy mở rộng trái tim, không so đo, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. 1. Càng so đo, cuộc sống càng tồi tệ. Người sắc sảo không bằng người phúc hậu, người tính toán quá mức, dồn mọi tâm sức hòng chiếm lợi của người khác nên thường sẽ mất nhiều hơn được. Lão Tử nói, đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết, nghĩa là người có đại trí tuệ thì trông như kẻ ngu, người cực kỳ khéo léo thì trông như kẻ vụng về. Những người thực sự thông minh thường biết rộng lượng và không so đo về những được mất nhất thời, vì họ biết rằng phó suất càng nhiều, càng có được nhiều, càng không so tính với người khác thì phúc báo sẽ càng nhiều. Người cho đi yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương. Người cho phúc, phúc sẽ tìm đến không ai muốn làm bạn với một người so đo. Khi đối xử với người khác bằng tấm lòng bao dung thì người khác cũng sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng. Con người có muôn ngàn cách tính nhưng ông trời có một phép tính đó là càng so đo thì phúc khí càng ít, phúc khí càng ít thì cuộc đời càng lận đận. Trên đời cần hiểu rằng chịu thiệt là phúc, giữ thiện tâm, đối xử thiện đãi với người, phúc báo sẽ tự tìm tới. 2 lòng dạ rộng rãi hay hẹp hòi sẽ quyết định vận mệnh. Như có câu nói, thường hay tranh luận cao thấp với người cùng chí hướng, chứ không luận thị phi với kẻ ngốc. Những người thực sự có chuẩn mực sẽ không so tính với những người không cùng đẳng cấp với mình, bởi vì họ có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, không cần thiết phải lãng phí thời gian cho những việc vô bổ này. Lã Đoan là tể tướng vào những năm đầu của triều đại Bắc Tống trong thời gian trị vì, ông có những quan điểm chính trị riêng biệt và đã đắc tội với khá nhiều người trong triều. Một lần ông bị gian thần hãm hại, bị giáng chức về quê làm dân thường. Sau khi nhận được chiếu chỉ, Lã Đoan lại cảm thấy nhẹ nhõm, mang theo thư đồng, đeo hành lý lên vai, lên đường rời kinh. Sau khi Lã Đoan về quê, một số quan lại địa phương cùng phú hào tụ tập tới thăm hỏi, hậu lễ rất nhiều vàng, khiến Lã Đoan giờ khóc giờ cười. Trước cảnh này, ông bèn nói rõ sự thật cho mọi người rằng mình đã bị giáng chức về quê, hiện tại chỉ là một thảo dân. Vừa dứt lời, những bậc danh hào có mặt tại đó mặt đột nhiên biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau rồi mang những vật phẩm rời đi. Thậm chí, có người còn mỉa mai rằng Lã Đoan ở Kinh Thành đã chọc tức hoàng đế, suốt quãng đời còn lại ông sẽ chỉ là tên thư sinh nghèo, Lã Đoan chỉ mỉm cười rồi quay trở về phòng đọc sách. Vài ngày sau, hoàng đế lại sai người đi tìm Lã Đoan. Tiếng vó ngựa của quan ngự sử khi đến, thanh thế cuồn cuộn, kinh động cả làng quê. Cả nhà Lã Đoan già trẻ quỳ xuống nghe ý chỉ. Ngự sử tuyên chỉ, khôi phục lại chức tể tướng của Lã Đoan kể từ hôm nay lập tức trở về triều. Tất cả mọi người đều hô lớn vạn tuế còn những thân sĩ ai nấy đều đỏ mặt và kinh hãi. Sau khi quan ngự sử rời đi, những người đó lại tụ tập ở nhà lã đoan và ra sức nịnh nọt ông. Cậu thư đồng thấy vậy rất tức giận và muốn đuổi bọn họ ra khỏi cửa nhà. Nhưng lã đoan can ngăn lại và nói, kỳ thực trước đây ta không phải là tể tướng, nên hành động của mọi người là có thể hiểu được. Bây giờ ta trở lại làm quan, cần tạo phúc cho thôn làng mọi người đều là người trong thôn, giúp đỡ lẫn nhau là đúng. Mọi người nghe thấy ai cũng khen ngợi tể tướng Lá Đoan là người khoan hồng đại lượng. Không tính toán, tấm lòng bao dung không chỉ là một loại tu dưỡng mà còn là một loại trí tuệ. Người xưa nói, có thể bao dung được kẻ tiểu nhân, ắt sẽ trở thành quân tử. Người đại trí sẽ khiêm tốn, người đại thiện sẽ khoan dung, chỉ kẻ tiểu nhân mới hung hăng kẻ tiểu thiện thì chi ly từng chút. Người thực sự có khuôn mẫu nhất định có tấm lòng bao dung vạn vật, độ lượng với muôn loài. Lòng dạ rộng lượng hay hẹp hòi sẽ quyết định số phận của bạn. Bạn có thể bao dung bao nhiêu, sẽ có được bấy nhiêu. 3. Không so đo, đó là phúc khí lớn nhất của một người. Trong Thái Can Đảm viết, thế diệt bất trần, hải diệt bất khổ, nghĩa là thế gian cũng không bụi bặm, biển cũng không khổ đau. Con người sống trên đời, đừng nên sống quá mệt mỏi, bớt so đo những điều không tốt, phúc khí sẽ ngày càng nhiều. Một người có thể sống tốt hay không phụ thuộc vào việc anh ta có thể nhìn sự việc một cách thoáng đáng hay không. Hiểu được buông bỏ, không cưỡng cầu, không so đo, biết đủ là vui, chính là phúc khí lớn nhất của một người. 4. Nhân sinh vốn khách qua đường, sao phải vướng mắc trùng trùng? Nếu quá so đo, chỉ có thể khiến bản thân bị hao tổn nội tâm không dứt, cuối cùng kiệt quệ cả thân lẫn tâm. Lòng người tương thông, nếu bạn tốt với người khác, thì người khác có thể báo đáp gấp đôi. Nếu bạn so đo với người khác, rắc rối sẽ trở lại với chính bạn. Khi gặp phải chuyện, càng tính toán thì càng thống khổ càng khiến bản thân khó chịu. Cuộc đời không có trở ngại nào mà không thể vượt qua, coi nhẹ mọi thứ, so đo hay không so đo, cuộc sống cũng đều sẽ trôi qua như vậy, hà cớ lại tự làm khổ mình. Đừng than trách trời về những bất công của bạn, số phận của bạn nằm trong tay của chính bạn. Ở đời, càng so đo nhiều thì càng đau khổ, càng so đo thì càng nghèo khổ. Học cách không so đo chính là tránh xa tai họa và bất hạnh. Con người càng tính toán bao nhiêu thì cuộc sống của họ càng tồi tệ bấy nhiêu. Vận mệnh là do chính bản thân tạo ra, không so đo với người khác thì phúc khí của bạn sẽ ngày càng nhiều. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Chỉ cần dưỡng đức hành thiện, phúc lộc sẽ tự đến nhà bạn. Người nhân nghĩa thì ắt phải thanh tâm quả dục, dưỡng đức hành nhân, tránh dâm tà, xa ác hạnh. Như thế thì phúc lộc sẽ tự khắc tìm đến. Không cầu mỹ sắc chỉ cứu người, quan cao lộc hậu tự đến. Xưa có một người nổi tiếng về y thuật tên là Hà Trừng. Một hôm, có người nhà người bệnh lâu ngày không khỏi mời Hà Trừng đến xem bệnh giúp. Sau khi Hà Trừng đến nhà bệnh nhân, người vợ của bệnh nhân là người có nhan sắc, vẻ mặt ngượng ngùng nói riêng với Hà Trừng rằng vì trị bệnh cho chồng, những đồ quý giá trong nhà đều đem đi cầm đồ hết rồi, vì vậy nguyện dâng thân mình để trả tiền thuốc. Hà Trừng lập tức nghiêm mặt nói, xin cô yên tâm, tôi có thể chữa bệnh miễn phí cho chồng cô, nhưng xin đừng làm ô nhục tôi, cũng là làm ô nhục bản thân cô. Vợ người bệnh xấu hổ bày tỏ cảm ơn và cáo lui. Hà Trừng chữa bệnh xong trở về đến nhà. Đêm hôm đó ông mộng thấy một vị thần đến nói với ông rằng Ngươi hành y có công, hơn nữa không thừa dịp người ta nguy cấp gặp nạn mà dâm loạn với vợ người. Nay ta phụng ý chỉ của Thượng Đế, ban cho ngươi chức quan, đồng thời thưởng cho 5 vạn tiền. Sau đó không lâu, Hoàng hậu mắc bệnh, triều đình mời Hà Trừng vào cung chữa trị Kết quả là hoàng hậu chỉ uống một thang thuốc là bệnh đã khỏi. Thế là triều đình ban thưởng cho Hà Trừng chức quan và tiền tài, hoàn toàn khớp với những lời vị thần trong mộng nói với ông. Có được mỹ nữ mà không động lòng, hưởng thọ và rời đi như tâm nguyện. Người huyện Lâm Chi thời tiền thục là Trình Ngạn Tân đích thân dẫn hơn 100 binh sĩ địa phương tấn công chiếm đóng Toại Ninh, mạo hiểm sông pha trong làn mưa tên bắn gỗ lăn đánh chiếm được thành trì, trong những người bị bắt làm tù binh có ba nàng thiếu nữ dung mạo rất xinh đẹp. Trình Ngạn Tân sắp xếp cho các nàng ở một căn nhà. Mấy ngày sau, cha mẹ các thiếu nữ đem tiền tài đến xin chuộc con gái về. Trình Ngạn Tân bèn trả các thiếu nữ về cho thân nhân của họ, không hề lấy tiền chuộc, đồng thời nói với họ rằng ba cô gái này vẫn còn trong sạch, không ai động chạm đến phẩm tiết của họ cha mẹ của các thiếu nữ biết tin đều cảm động khóc, bái tạ mà rằng chúc ông luôn bình an, sớm lập được công danh, thăng quan tiến chức. Trình Ngạn Tân cười và trả lời rằng Nguyện vọng của tôi chỉ là không bệnh ra đi là hạnh phúc lắm rồi. Sau này Trình Ngạn Tân qua tuổi 60 Quả nhiên không bệnh mà ra đi Bị dáng đầy được lễ kính Cha tích đức con được phúc Thôi kính tự đời đường khi làm thứ sử phòng châu thì hoàng đế trung tông khi ấy còn chưa lên ngôi, bị giáng đẩy đến phòng châu. Đương thời rất nhiều quan lại gặp thế tử nhưng vì thấy ông đang bị đẩy ải nên đều không bày tỏ kính lễ, duy chỉ có thôi kính tự là cực kỳ lễ kính, hơn nữa còn cung cấp phụng dưỡng thế tử rất đầy đủ. Vì vậy trong nội tâm của Trung Tông vô cùng cảm kích đối với Thôi Kính Tử. Sau này Trung Tông lên ngôi hoàng đế, có viên thứ sử Ích Châu cũng tên là Thôi Kính Tự, cùng họ cùng tên. Mỗi lần thăng cấp bá quan, Hoàng đế Trung Tông chỉ nhìn thấy cái tên Thôi Kính Tự liền ngự bút phê chú bên cạnh cái tên này. Sau này Hoàng đế Trung Tông cho mời Thôi Kính Tự mới được thăng quan đến Yết Kiến, khi đó Hoàng đế mới biết mình nhầm. Thế là Trung Tông phái người đi tìm hiểu, mới biết rằng Thôi Kính Tự mà mình muốn gặp đó đã qua đời rồi hoàng đế bèn phái người đến phong cho con trai của Thôi Kính tự chức quan. Sau này con trai của Thôi Kính tự làm tới chức quan to và cháu nội là Thôi Quang Viễn cũng làm quan lớn. Cứu bảy mạng người, tuổi thọ thêm 14 năm. Những năm hàm thông đầy đường, nhà tướng Cát Châu là Lý Chất mắc bệnh nặng. Khi sắp chết, ông bỗng có giấc mộng, thấy mình đến âm phủ khi ông vừa vào đại sảnh của âm phủ thì thấy phán quan ngồi ở đó nói với ông rằng Ngươi đã từng cứu mạng bảy người nên được kéo dài thọ mệnh thêm 14 năm. Nói rồi phán quan viết công văn đem trình lên trên. Một lúc lâu sau, phán quan đó trở lại và nói với Lý Chất rằng Sự việc đã xong. Nói rồi, phán quan lệnh cho sứ giả dẫn Lý Chất trở về nhà.